câu rồi có cái lỗi ra câu rồi nhấp nhấp thôi nhữ nhữ ra thôi Kiss for you. Quay nó quất cái camera lắm. Nút camera đi luôn. À, kìa đó. Được rồi, được rồi, được rồi xíu thôi thì cho dính nhẹ xíu là ăn mày muốn hai dọn nhái nó lấy dọn giọt ra được dọn giọt đó thì chuyện nó dính nhái anh nuốt luôn vậy luôn sao? Giữ một cú đi. Rồi được rồi. À, bắt đầu con nhảy nha. Này này này này. Đâu rồi, đâu rồi. À, gì đó. Nhanh lắm đó. Nhanh lắm. Đâu rồi. Nó chưa đâu. nhữ nó thôi đâu kìa, nhấp nhấp thôi à. nhữ nhữ nó thôi đập nữa để để xe sao nha để đó con mắt nó chừng là bò lại rồi đó bò lại đó bắp hồng hết dĩa ông ơi đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. giật cái tay ra đập lê xin mấy ngày Tôi <laughs> ờ, bắt ốc đang. đó đây các fan hâm mộ nha đây fan hâm mộ đang ờ, đây con cầu cá lóc nè các bạn ơi đây cầu cá lóc đó cầu cá lóc, cầu cá lóc kiểu mới nè cá cá tài tượng hay gì đó cá cá nó con chí ngoài à tốt quá thấy gì vậy trời không biết thiệt tốt quá mẹ tao hết hồn đi cái đầu tiên cái chực quạnh lúc chợ bây giờ mình uh... không ta đang không ta nè chị đó đó đó đó đó đó, đây nè chị đó đó sợ giật mình phải chi má cũng sợ lớn ngoài mới sợ đó đó không không phải con lớn đấy đấy đấy đấy bắt cánh cao lên nó nhảy nó nhảy nó bay không ai luôn à nhảy cái bay không à nhảy cái xa nó ra lắm không đuôi nó để cho lưng nó chút à mất tiêu rồi kìa nó đó kìa Cá hoa trắng ve đó. rồi hoa trắng ve đó. Rồi, đó đó đó. Ờ. Rồi mất tiêu. Cái